em chào anh em chào mọi người mở map à mở map à o ok ok ok tôi sẽ mở map cho anh em tôi xem được chưa ok chưa cái này là đại phun thảo này cái này là win 66 game cái này là thua 7 game rồi rồi xe xong luôn rồi chào máy máy bỉ lô máy máy bỉ của tôi em xem anh like nhiều hả em ranh kim vương hai mà cầm đưa lin lao ranh giờ xuống bắt kim một rồi anh hay lắm em ơi hay hay có tôi mọi người ơi vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô cướp hết cướp hết cướp à cướp cướp cướp cướp cướp cướp luôn vô vô mọi người để nhìn này không ấy sang nhanh sang nhanh đương nhiên là không rồi đương nhiên là không mình tan nhanh biết mà biết mà không không, không cứu được đâu biết mà biết mà hôm nay cò sẽ trở thành cò dạng háng không sao chúng ta dạng háng cho anh hiếu đi qua đi qua đúng rồi anh hiếu lớn nhất thì anh hiếu dạng háng đúng rồi ba em dạng háng thôi Hiếu lo được, anh Hiếu cầm dây đà, anh Hiếu dám ba cái nhóc này Thì nó tập trung xíu nha các bạn Ờ, đánh, đánh luôn rồi, đánh luôn rồi Game mở bác á nha Bác Bây giờ mình bác này em cho nó sẵn sàng Nhưng mà em không thấy on đâu cả Nó đi... Anh có gì giống em người ta xong bảo người ta bị lắc ừ. Hả? Ủa, tính vậy à, anh, anh, anh lên nè, anh lên nè, anh lên nè Đúng rồi, đúng rồi Cho nó cái lao đi Hiếu rồi được á anh em nghĩ là vòng đam được á em thấy không hai quy hai e á từ từ từ từ anh anh xem mình ra cái nó về nó về quay nó thần rồi cái này nó thần rồi nè nè nè nè nè anh anh gì chân lại anh anh gì chân hai à chết rồi chết rồi chết chết rồi rồi rồi rồi thịt mèo thịt em cảm ơn em cảm ơn em cảm ơn rồi đạp em sai quá anh đúng rồi đồ Thiếu rồi, thiếu rồi, thiếu rồi, thiếu rồi, thiếu rồi, người ta lên luôn ơi à. Rồi em gấp quá Nó đồ Chết, chết, coi, coi Kata nha có tính có tính sơ cao lên nha có tính sơ cao lên nha cái ta đâu ta đâu ta ok ok ok nha ok nha bình tĩnh đúng em đúng em được rồi con rồi con con con con rồi nhảy khó mình làm cường em hết chiêu luôn rồi hết chiêu thằng ờ, thằng thằng denga denga đen không không flash còn gỗ có hai vụ như vậy có bạn nữa sao Tạm biệt quăng nhé hello không ok ok anh em ơi ok cứ đi file học phê đi rồi uh, ờ, biết không flash không đi rốn không đi rốn anh ơi hay anh thiếu ô ờ, căng rồi thiếu căng rồi mở bát game đến căng rồi anh hả bác gì Ở bác phải đánh căng chứ Bác mà Bác mà Bác mà Bác ngơi. nhập ngơi anh ơi rồi anh ơi rồi anh ơi thả đi không lát này đi không lát đúng rồi đúng rồi anh muốn máu à máu đây nè em câu nó thôi cái ta giờ cái ta mau nó nhiều lắm rồi cái ta đó cái cái câu nhìn xem cái đội hình này câu là sao meta nổi nhưng mà anh em kịp thành giàu rồi ca thú em ơi đang ca thú em ơi <laughs> tới đây am cảm ơn đúng rồi dạ, nó bò bò bò bò bò bò bò dán sau rồi dán sau rồi dán sau rồi không phải lát em không phải lát em em không lát em không lát Cày rồi mất kata nha, mất kata nha. Ui mất kata, mất kata rồi. Hello mấy cưng. <laughs> Không lát không lát, không lát, không lát, không lát. Không lát. Kata không chịu. ta lá catalán rồi catalán rồi catalán rồi đưa anh đưa anh ơi để em để em em để em em em được em rồi em rồi em rồi em vừa ồ thì mẹ nó lát à tin mẹ nó e nè à. wow nó mất cái bút luôn rồi xong rồi trời luôn à nó hai sập beo luôn á em sai rồi tình hệ mặt trời luôn <laughs> như này mà đi lính mà đi lính mà con mẹ đối phương không có súng thì chết con mẹ tim ờ đối phương không có súng ờ, chung đội à, đối phương không có súng anh em nên bắn đi ờ ừ nó không bắn đâu tụi nó không bắn đâu tụi nó đồng minh thôi nó nhà em nó không cắn đâu nó chỉ đấm thôi Bên này tóc bí ta Ôi ờ, tóc bí tóc bí vô chắc tóc bí vô chắc như anh nói Kìa mà Em đi top mất rồi em ơi đẩy mạnh nhất thôi Ok rồi Ai Em tanh từ từ tanh em tanh em tanh em tanh chết bùi làm đang nói không ok thường ơi ok thường ơi lại lại lại lại lại lại lại lại chạy chạy chạy chạy chạy chạy không sao không sao sao sao sao nó nó mừng nó mừng dĩ rồi nó mừng dĩ rồi nó mừng dĩ rồi người láo nhờ có đồng hồ khác này, có đồng hồ khác rồi. Ok, Anh nghe, anh nghe, có đồng hồ khác. Ôi trời ta kìa, ôi ôi ôi. Ông càng quá nhờ. Rồi. Dạ ui ui ui ui ui anh máu anh máu anh máu anh máu anh máu à, à. đây ở đây ở đây đây kéo kéo kéo là quýnh luôn rồi vừa kéo ra đi lắc hơi lắc hơi lắc kéo đâu kêu hoài ba đâu rẻ đâu thôi không sao <coughs> thôi có rét gần thiếu rồi ok ok rồng luôn à rồi sao em giúp anh thiếu này mình mình làm quả mình làm quả em luôn đi mình làm quả có chùa nhà luôn nè bây giờ ai ấy ok chưa anh ơi ok anh ơi rồi ha ha để trong đi để bót trong mình mình làm Đang quả anh hả nào nào mấy bên kia ba cấp luôn anh em máu anh máu anh đi đi go go go go chạy em biết nè chạy em biết nè on chết rồi on chết là không còn ta nha ta lên góc nha ui ôi trời ơi hôm nay vớ vẩn nhỉ ở đây không lát luôn mọi người ở đây không lát nha ok chết rồi ta năm giây ta chết luôn rồi ta chết luôn rồi năm giây là thằng này chết rồi kéo xuống ai, kéo xuống ai mọi người này nè nè tim này chi vậy ta anh em biết sao à. tôi không Ôi, ờ, đánh xe. mày làm gì trời, gì đánh bà, con farm Em gan đã giờ giết anh không? Ờ, nó ra găng mình ra mục tiêu là gỡ game là được rồi, nó sao đi găng mình, cứ mẹ game Có tài không à Đây người ta gọi là bí thuật Đấy Ủa? Sao cứ, cứ đè mặt em đá mở thì hôm qua không vậy á Đúng không? Cái game khai chích em bị, em bị găng rồi Em là cái mắt xinh yếu nhất Ôi, nhau Bot nè, bot nè, bot nè Bây giờ sẽ đánh con này sớt em phàm Ôi trời ơi Vũ đam to mình như kìa ung thư <laughs> Em lên thiên giáp rồi Nếu sao Giáp rồi Ông đi ganh mình à Cái thằng hủy ông ra này Ganh em giết hai anh rồi Nhân tố gánh tim thì không ganh đi ganh cái thằng yếu nhất trong cái team này Nó thua game không thấy thì vừa lòng không Ai thật sự luôn Ủa mày Ôi, à, tí thôi, nhấc tí thôi Đi ăn hoài ta à, Cứu, cứu, Chặt ra Bồ, bồ, bồ, đấy mày, bồ, đấy mày Ôi, ôi, ôi, ôi, đau lắm Ờ, ok Tít ờ. Rồi, đừng hút em, đừng hút em Ta ta không không lát em kia đợi, ta bỏ bỏ bỏ bỏ Đi, người ta gọi là đi À, nghĩ <laughs> à, à, à, anh nói gì vậy? alo alo alo gì mông đâu alo nhắm cái giường tao mình tao không thiền thiền gọi là kích thích cho em ăn bùa xanh cho nó dễ thôi chứ gì cả rồi tự thân nó đòn đó nha đây đây đây đây anh ơi anh ơi nhảy ta kìa ta ta kìa đây đây đây đây đây không hiểu mà không nên anh hiểu trong đầu đó rồi luôn rồi luôn rồi sao rồi luôn máu à xong rồi xong à, rồi à, game mở bát à, bác đâu game mở bát đầu tiên ngon rồi Ê, đánh năm mà anh đánh năm khỏe Ôi, à, đánh năm cảm, khỏe cảm ơn tài đã gửi thiệt sao nhé cảm ơn ông mà mà okay, công nhận nha công, công nhận mình mà nếu mà mình đánh ba á không chưa có game nào tập boss bên mình xanh nha ba mà mình ờ. bên kia chụp năm mình không chơi được à. <laughs> ừ gặp, boss bên mình là lúc lúc nào kèm thiện á xong em cứ bị rừng cam xong mà đỡ